Hello, xin chào tất cả anh em Đến với kênh Đức Vlog Mong à, anh em hồi xem và ủng hộ kênh mình cho mình một like và một đăng ký kênh làm gì vậy quay à Your team has destroyed a tower. Dragon and Slayer have Melissa's have spawned. Will Dandy go next? Your team has destroyed. hình lịch sử chiêu cuối sẵn sàng đừng sợ bóng tối ta sẽ soi đường cho ngươi An enemy has Trong chiến tranh, bình đẳng duy nhất là đam đi. Your team has destroyed a tower.